mà cái bụi ra hết là đấy ạ lá to lên cho nó đi hết đi, đổ hết đây đổ đổ hết trong trong trong trong chậu đi nó thiệu ơi đổ hết trong chậu ra đi bẩn đổ đổ đổ cái bẩn bẩn đi gá to tí nữa nè nhỏ nhưng mà nó có bó thế là khỏe không đỡ phải bê lên cho mọi người vào đây cầm bì à, đổ vào bì nữa được này cho mọi người đổ vào bì đi Các mọi người cho vào bì đi Anh Thiệu ơi Anh Thiệu Anh Thiệu ơi Anh Thiệu ơi Ga lên tí nữa nè bỏ, bỏ nhiều thì ga lên tí nữa cho nó khỏe khỏe Ga to lên anh 大眼光。 thấy thóc nó ra thấy không không có hạt nem luôn cái xăng này giá nó có 7 triệu giá thôi đầy đủ hết luôn bảo hành 12 tháng cực kỳ yên tâm rẻ mà bao nhiêu công mình bưng từ trong đấy ra ngoài này rồi kể cả tiền tuốt nữa thì cho nó vào đây Tanya. của mình cái nào đấy mang về tuốt luôn đi ờ, có cái nào cái nào của mình mang về tuốt luôn đi ờ, nhanh nhá sẽ còn thời gian không đó anh để chắc sẽ còn thời gian không Đứa không? Đứa không? Đứa phải gánh không? Rất nhanh nữa không? Hả? Sạch không? Em ơi sạch không? 我你在那做什了。 这里还有